thánh thơ từ thiên đình Bài số 14 Thượng Đế lệnh ban giảng lúc 5 giờ 47 phút ngày 25 tháng 10 năm 2021 mạt pháp qua đi là thời Di Lặc thống trị nhân gian hành nhân hành pháp chuẩn bị cho kỳ thượng ngưỡng thánh đức thời kỳ thượng ngưỡng sẽ được chia ra thành ba kỳ nhỏ đó kỳ mở màn sàng lọc tiếp tục những kẻ tu hành còn nhiều tội lỗi chưa đắc được pháp cũng chẳng đắc nhân cho nên định phân một lần sáu cuối thời kỳ thứ hai là kỳ thế giới bắt đầu nhận ra luồng tư tưởng mới phải biết tu nhân để thành chánh quả đắc pháp đắc đạo để thành thánh nhân ở ngay tại thế thời kỳ thứ ba là kỳ tất cả đều đã thành nhân thành thánh tiên phật cho nên đó gọi là đời thánh đức tới thời kỳ này là kỳ vũ trụ đã được đổi dời các tầng khí quyển hợp nhất âm dương mặt trời đổi trục mọc ở hướng tây lặng ở hướng đông mặt trăng sẽ thấy ở qua một chiều không gian thật là khí ấy cỏ cây đất đá đổi rời thành những tinh tú cho người hưởng thụ thú không còn giữ người không còn tội tất cả muôn loài hợp nhất yêu thương cuộc sống an lành đồng giới thiên giới để luật luân hồi không còn hiện hữu ngay quả đất này đó là tương lai thế giới loài người nằm trong cơ trời thượng đế lận bang tấm màng kỳ ba của thời mạng pháp vấn vâng viếng khép lại